thì ước mơ là sẽ có một băng nhóm riêng sẽ có rất rất rất nhiều anh em để mà chết đó có người khóc cho 成龙了！